Mas e paga, cara? Quanto meu consumo, olha? Um é um tipo, um é um tipo, um é um tipo, um é um um um tipo, Vicky, I love you. Vicky, I love you. I'm not going to I'm not going to I'm going to you. I'm going to go up to the moon. I'm going to go Eric Castello, registered pizzeria right here. 있습니다. 오케이, 그래. Aku apa kabar kau? Aku mohon. lagi ke 10 lagi mereka. Sulok makan lah, aku naik tangyu. Mia aku je, aku je. Wah, wah. Tak undak lagi ni. Tak undak memang lah. Ayo. không vô, không, vô, nè, nè, nè. Mà mình vô mà. Dạ, dạ. Mà mình vô mà. Rồi, à, về đi. Tạm bố. Good night, good seven. Good night, good ten. Ada kan yo. Ini ada. Ada nhà chú ai nhỉ qua đây cao anh nhỉ cái gì mana ni kita lah macam macam lah Kai, kai, kai. Ayan. Buat lo tepi ya. Dah, buat lo tepi ya sampai tengah buat ah, tepi. Ha ah, itu. Ah, buat tengah ayah nak bagi. Ho, ho. Bye. Bye. Bye. À, bye. Bye. Bye. Bye. Dạ, dạ, dạ. <laughs> Cảm ơn thân anh ạ. Anh kêu anh gì vậy? Sao lòng người ta sợ? Này, sao